gặp nhau chỉ mới đây mà Mà dường như quên đã lâu và Anh thấy thời gian nhanh quá Em mà Tình yêu của em vỡ tan rồi Đừng để chuyện buồn cứ lén môi hay để nụ cười trên môi Nhiều ngày qua em kể chuyện buồn bên nghĩ tới mà thương và dường như em vẫn còn nhiều tơ vương rồi một ngày trôi qua bình thường nhưng trong anh thấy khác lạ hay là nhiều đến vậy mỗi phút giây cạnh em là anh thấy hạnh phúc biết mấy phải làm sao đây anh chưa từng nhớ ai nhiều đến vậy đã từ lâu cảm xúc trong anh can dần nhưng giờ em mang tiếng cười cho anh không ngừng nhiều ngày qua em kể chuyện, buồn anh ở bên nghĩ tới mà thương phải dường như em vẫn còn nhiều tớ thương rồi một ngày trôi qua bình thường nhưng trong anh thấy khác lạ hay là giây cạnh em là anh thấy hạnh phúc biết mấy phải làm sao đây anh chưa từng nhớ ai yêu đến vậy đã từ lâu cảm xúc trong anh vậy mỗi phút giây cạnh em là anh thấy hạnh phúc biết mấy phải làm sao đây anh chưa từng nhớ ai nhiều đến vậy đã từ lâu cảm xúc trong anh cạn dần nhưng giờ em mang tiếng cười cho anh không ngừng nhưng giờ em mang tiếng cười cho anh ông ngừng